có bao nhiêu cổ phiếu đầu tư trong danh mục là phù hợp à, vâng ạ thì à, tùy vào cái mức độ vốn của chúng ta mà có thể phân bổ xem là bao nhiêu cổ phiếu nhưng mà thông thường à, tốt nhất thì chúng ta nên phân bổ bổ tối thiểu là ba à, cổ phiếu nếu mà tiền chúng ta nhiều hơn và chúng ta có khả năng kiểm soát được các cái cổ phiếu ý thì chúng ta có thể phân bổ nhiều hơn có thể là 5 cổ thậm chí là nhiều anh chị có thể phân bổ lên đến 7 8 cổ cũng được ạ. Và vâng mời anh Tuấn anh có thể bổ sung nữa. <laughs> vâng ạ thì à, tuấn cũng xin bổ sung thêm đó là à, tùy theo cái một là khẩu vị rủi ro hai là tùy theo quy mô NAV đúng không ạ nếu như quy mô NAV anh chị mà con số rất lớn thì số lượng cổ phiếu của mình có thể lên đến khoảng 9 đến 10 cổ phiếu đương nhiên rồi bởi vì à, vừa qua thì một số anh chị mà cái quy mô NAV lên khoảng à, 10 à, 20 tỷ chẳng hạn thì à, chúng ta cũng nên đa dạng hơn một chút để cái biến động nó không bị quá là sốc còn đương nhiên với những anh chị mà quy mô NAV thấp thì à, chúng ta thể tập trung hơn để à, tăng trưởng được nhanh hơn nhưng mà cũng khuyến nghị rằng là phải từ ba cổ phiếu trở lên